đây là một con đường quen thuộc với các bạn Sài Gòn à, đây là đường à, Nguyễn Linh Chiểu và chúng ta đang ở trước à, chợ vườn chuối hôm nay chúng ta sẽ cùng à, đi à, khám phá cái ẩm thực tại chợ vườn chuối hiện giờ đang à, có mặt tại hẻm 270 Võ Văn Tân và là hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu phường 5 quận 3 nha các bạn chúng ta sẽ à, thưởng thức cái món ăn bún riêu canh bún cua ốc trẻ tại à, số 287 này kẹt 66 Nguyên Chiểu phường 5 quận 3 nhà cái quán nhỏ nhỏ thế này đây đây là cái canh bún bún riêu luôn ốc cua trẻ cũng có vài cách rồi đây là bà chủ nè mình đang chuẩn bị à, rau nè đây là cái rau à, muống luộc sẵn nè rau muống à, thái mỏng nè giá nè bắp chuối thái mỏng nè và rau đây là bún mình cho món bún ốc bún cua chả đây là canh bún này các bạn canh bún thì nó to hơn là còn bún nha bún láng nha đây khuấy cái nồi để cho chúng ta à, thấy có huyết đậu đậu hũ hả chị cua. hả đậu hũ à, cua riêu cua đó phải không chị cua dạ. cà cà chua ốc với màu chả à. À, ốc với, với chả thì để ở ngoài nha các bạn ở đây ốc là để riêng ốc bươu được à, làm sạch và nấu xin chín sẵn nè và chả của à, đang làm cái à, canh bún cho khách đây và người nhà thì lấy bún trùng qua nước sôi đây là bún riêu một tô uống riêu thì bao nhiêu tiền chị hả 32 ngàn đầy đủ 32 ngàn đầy đủ là 32 ngàn còn là canh bún thì bao nhiêu tiền chị canh bún 32 ngàn đồng giá không có chả không chả không đậu không chả không đậu thì bao nhiêu tiền ạ à? à, múc cho đồng giá luôn 27 ngàn á à. Đây là ốc, à, ốc gì đây chị? Ốc bu ốc bươu được làm sạch là, là chín sẵn rồi chị ạ, đầu à? đầu ốc bươu khách vừa mới gọi là hai tô bún canh canh bún theo phong cách Sài Gòn à, cua ốc chả nho nhỏ của cô Lan Hương đã về rồi để lại cho chị Huyền con dâu của cô bán cùng với gia đình trong một ngôi nhà nhỏ nhỏ bây giờ cô Lan Hương còn bán không chị Huyền ha dạ không cho cho lại con bán rồi dạ yeah. cho đứa dạ cô... con gái với ờ, con trai à, cô Lan Hương là là là mẹ chồng chị hả đúng rồi cô bán được bao nhiêu năm ở tại đây ờ, chị Huyền hả Ô Lan luôn đó hả? À, tới, tới tới bây giờ luôn á Tới bây giờ là 30 năm rồi Tới, tới bây giờ là được 30 năm rồi Quán mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 11 giờ đến 9 giờ, 9 giờ 11 giờ trưa tới 9 ờ, giờ tối Đó, dạ, à, chị Huyền, con dâu của cô Lan Hương đây Đang bỏ cà chua vào trong cái nồi à, ờ, cuốn riêu và canh bún để cho nó có thể chín thơm ngon hơn Thì chị Huyền sẽ đảo cái nồi ờ, nước nhân lên cho chúng ta xem huyết nè và đậu hũ nè cà chua nè hoặc là riêu cua và cả ốc nữa sẽ được hòa quyện trong cái nồi nước súp như thế này tạo nên cái món ăn ngon rất là nổi tiếng cua này là món cua chín nè à, cua là chín rồi bây giờ chị đang thêm cua, vào trong cua à, này là món cua chín nè thành phần của chị à, gia đình chị Huyền để chuẩn bị cho cái món canh bún và bún riêu ốc cua chả đây đây là chả nè chả cây nhỏ nè riêu sống nè à, được chuẩn bị sẵn được đồ sẵn còn đây là đậu hũ một món ăn không thể thiếu của bún riêu và canh bún tại Sài Gòn đây đậu hũ được làm chín và chiên à, thấy là cà chua được à, làm sạch và cắt ra từng à, muối với nhau là món không thể thiếu một thành phần không thể thiếu của món bún riêu và bún canh bún tại Sài Gòn thì khi nấu sẽ là cho lên cái màu đỏ như thế này đây ở trong nồi cũng có rất là nhiều cà chua có cái màu đỏ của canh bún bún được uh, à, một canh bún thì được nấu sẵn ha Ê, cái đó của cháu hả dạ dạ đúng rồi đây chúng đang uh, chuẩn bị canh bún bún riêu cho khách đây là chị à, người nhà của quán đang uh, chuẩn bị rau cho khách đây khách có thể ngồi ăn gần và chị chủ có thể múc liền tay cho khách Rồi, mới cái này nhiều lấy nhưng mà cái lượng khách này em thấy cũng đông rất là hồi nãy giờ em thấy chú ý khách, khách quen rất là đông chị Huyền thì thường thường khách sẽ khen cái à, cái à, món nhà mình khách thích nhất là cái gì ạ nhiều mà nước lèo là chính nước lèo là chính đậu hũ đậu hũ à, nói đậu hũ chả với cái chả tròn này nè là có bí quyết gì mà chị để cho khách à, thích ăn như vậy ạ hay là cái cái cái cái nguồn gốc hay là cái nào cái này thì mình cũng biết nữa tại vì do mẹ chồng truyền lại thôi nó bí quyết riêng thôi à, mà dạ, nấu cho dạ, nó nó dạ, mẹ chồng truyền lại cái bí quyết để mình nấu dạ. xưa giờ mẹ chồng bán lâu rồi dạ, dạ. được khách rất là đông rất là lâu dạ em cảm ơn chị lại là mình giữ lại cái truyền thống của mẹ đó dạ rồi mình bán để khách nói chung là nhiều người nhiều ý nhưng dạ. mà đa số là khách mình cũng ăn đồng hũ như lắm rồi rồi à, nước lèo lại thái vậy dạ, dạ. đây khách là đang dạ. vô nè các bạn đến muốn lấy chi thì rất là thích cái đậu hũ nấu trong cái nồi à, nước lèo thế này nấu rất là lâu và theo công thức và gia vị riêng gia truyền của mẹ chồng để lại nên là rất là ngon cùng với lại cái nguyên liệu cua đồng hoặc là cà chua nhiều cái cái cái uh, lý do để nó tạo nên một cái món canh bún và bún riêu rất là ngon tại đây tại cái quán uh, canh bún và bún riêu của gia đình nhà chị Huyền thì uh, chúng ta có thể uống nước mía uh, gia đình tự làm có một quầy nước mía tại đây luôn rất là ngon bổ rẻ một ly nước mía thì bao nhiêu tiền anh ha chỉ có giá 8 ngàn thôi các bạn đây nước mía nguyên chất hay ăn ở đây không ạ à? dạ hay ăn, hay ăn ăn được đây ở đây được bao nhiêu năm rồi chị ha cũng lâu năm rồi có thời gian không ở gần đây nên không có ăn dạ thì à, tính là à, biết đến quán này là được bao lâu rồi mỗi lần đi ngang đây là ghé dạ chị thấy giá ở đây thế nào giá đây cũng uh, bình dân à dạ thì cái chất lượng thế nào chị ngon dạ ngon hơn chỗ khác gì ha? ngon hơn ngon hơn dạ chị ăn ở đây thì thấy cái gia vị à, với lại cái cái cái à, cái, cái riêu ở đây với cái ốc ở đây thế nào chị ha? ờ, à, ăn lắm vừa ăn hả chị mắm ờ, đặc biệt mắm gừng cũng ngon dạ thì à, tính ra là chị biết tới quán này là bao bao nhiêu lâu rồi chắc cũng cỡ mười mấy năm rồi mười dạ, mấy chị năm. chị ở xa đây không à à, cũng xa dạ yeah, nhưng mà mỗi lần đi ngang là, là nhớ ghé vào là có biết mùa, vị không quên được anh anh ăn bún riêu chỗ đây và chỗ khác anh thấy ở đây nó thế nào ạ à? ngon hơn ngon hơn cái vị nó như thế nào anh có mùi rêu uh, ngon hơn không anh thấy giá ở đây thế nào ạ dạ, dạ, dạ, anh ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi anh nhà anh gần đây không ạ anh đi một mình hay là đi với bạn ạ Dạ, bạn ngồi trong kia hả anh? <laughs> Đó, bạn anh đang ngồi ăn phía trong.